đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương nay trở về quê đò khác bên rồi nghe câu vì rằng người ơi sương chiều ngất lành dòng trôi sông lam xanh biếc đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang sông lam bên lờ bên bồi mà anh lỡ hẹn với người mấy chiều bạn làng soi bóng nước một chiếc thuyền nan vội ta trở về love.